số điện thoại em ở trên màn hình cái bộ tài xỉu báo dung nhất lục này khi mà các bác sở hữu nó về để đi chơi ở những cái sòng sới của mình ấy, thì em khẳng định là các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng và như vừa rồi thì em đã nói ấy, là bộ tài xỉu báo dung nhất lục này em hoàn toàn là ba tang tích vì thế nên bây giờ em sẽ test thử tang cho các bác để các bác cảm nhận được xem là em nói xem có chính xác hay không đầu tiên thì em xin thử nước muối nhá các bác nhá đây nước muối này vừa nãy em đã nói rồi đấy ạ nước muối nổi đây nước muối hoàn toàn nổi nha các bác nhé được chưa ạ sau khi mà các bác à, thử nước muối xong ấy, ở những video trước em cũng đã nói rồi là các bác nhớ rửa lại bằng nước trắng nước sạch và mình lau thật khô hột đi lau thật kỹ nha các bác nhé đừng để muối nó còn dính nó bắt vào hột khi đó thì mình lắc nó sẽ không được chính xác được chưa tiếp theo là em xin thử nam châm nhé nam châm hoàn toàn không hít được chưa em thử luôn trái dĩa này không hít nha các bạn nhé sau đây thì em xin à, dọi đèn hột trong trong vắt luôn đúng không ạ vừa rồi thì em cũng đã thử cho các bác xong cái phần à, tang tích của bộ hột này và như các bác đã biết ý ạ ngày trước cái bộ nhất lục cũ ấy mình chỉ có một bộ, một hột thôi nhưng mà bây giờ nhất lục mới này rồi thì mình đánh cả ba hột như vậy thì cái xác suất chính xác của mình nó sẽ cao hơn rất là nhiều khi mà đánh một hột đúng không ạ ở cái bộ này thì em đã đây là bộ hột mà em làm cho khách em đã cho sẵn vào cái mặt lục một lát nữa thôi khi mà mặt lục lên máy nó sẽ báo lục lên thì mình đánh gì ạ lục lên thì mình đánh tài rồi đúng không ạ còn nếu mà mặt lục không lên thì máy nó sẽ không báo đây là cái máy báo rung nhé các bác nhá các bác có thể đút ở túi quần túi áo đút ở chỗ nào cũng được hoặc đưa cho ai cầm cũng được đây khi mình vào chơi mình bật đèn lên nó sẽ báo như thế này nó đang rung rung rất là nhẹ nên là các bác không thể biết được sau đây em xin phép được test một vài tiếng để cho các bác cảm nhận được cái độ chính xác của cái bộ hột này thì em à, xin phép cầm cái máy báo dung ở trên tay để à, cảm nhận cái độ dung của nó nhé các bác nhé máy không báo không báo ở đây là không có lục không có lục thì mình sẽ đánh gì ạ không có lục thì mình sẽ đánh xỉu đúng không ạ đây xỉu chính xác chưa ạ máy lại tiếp tục không báo không báo thì mình lại đánh xỉu tiếp thôi ạ này chính xác chưa ạ máy báo này máy báo ở đây thì chắc chắn sẽ có lục rồi có lục thì mình sẽ đánh gì đánh tài đúng không ạ đây có lục luôn chính xác chưa ạ máy lại không báo này không báo thì mình lại đánh xỉu đúng không ạ này không có lục luôn đúng không ạ bây giờ thì em sẽ test tiếng cuối cùng cho các bác máy báo này máy báo ở đây chắc chắn là sẽ có lục rồi lục thì mình lại đánh tai đúng không ạ đây có lục được chưa ạ vừa rồi thì em cũng test cho các bác 4 5 tiếng và đều chuẩn chính xác 100% đúng không ạ bác nào muốn uh, trực tiếp mà test cái bộ sản phẩm này các bác cứ qua cơ sở em hoặc alo video cho em em sẽ test thử cho các bác nha các bác nhá ngoài tài xỉu thì bên em còn có rất nhiều những cái bộ đồ chơi như là bầu cua sóc đĩa máy đánh bài ví đổi bài và hack game trên điện thoại các bác đang xem nhớ đăng ký kênh video của em đến đây là hết và hẹn gặp lại các bác ở những video sau